Anh có thể khẽ ngăn em hoặc cùng em châm Điều thuốc sao cũng được Kể em nghe mọi chuyện về anh bắt đầu từ đâu cũng mượt Đầu em không là khó chứa Nhưng với anh luôn dư dỗ Rồi câu chuyện đó cũng vào lời nhạc hoặc hư vô Anh có thể hẹn gặp em hoặc để em cô đơn bao lâu cũng duyệt Ngồi sau xe của anh nói thật Lòng đi đâu cũng tuyệt Em không có nhiều thì giờ Nhưng với anh luôn rảnh rỗi Rồi thói quen đó cũng thành cuốn phim khi người vào yêu ai cũng được Tình cảm là đoạn đường trơn mà bất cứ ai cũng trượt Em không có quá nhiều thứ nên cũng không nỡ mong cầu Đau đớn nhưng mà có nhiều chuyện Hạnh phúc nào miễn phí tất cả đều có điều kiện Ta đã phải trả nhiều hơn nước mắt để là con người hôm nay Đôi khi niềm vui mà anh mang đến lại là một điều không may Baby, là một điều không may Không gì trên đời này đủ chắc chắn dù là đồng tiền trong tay Em đã muốn gọi anh thú nhận chuyện này trong nhiều cơn say Nhưng em không chắc mình đủ tỉnh táo để có thể liều hôm nay Những lời hứa ta cứ nói rồi bỏ ngang Câu chuyện nào chẳng kết thúc với hàng tá điều dở dang với kẻ kia Nhưng nếu em là một nơi mà anh không cần đeo mặt nạ Thì có bao nhiêu nỗi sầu cứ đem qua em chặt hạ You say love's a hard game to play And like quen liều thu Em có thể đã cố tình kê đơn thêm nhiều chút Chỉ là cách để em tạm chữa vết thương của riêng mình Trở thành bình yên của người khác để tìm sự yên bình Ta có thể vui hôm nay dù rằng mai sẽ khóc Tình yêu giỏi nhất vẫn là biến người khôn thành hai kẻ ngốc Vậy anh có thể bên em nửa vời hoặc đặt niềm tin vào chỗ khác Đâu phải trước giờ mình chưa từng biết thế nào là vỡ nát Ừ, đâu phải trước giờ mình chưa từng biết thế nào là vỡ nát Vậy anh nghĩ Còn cách nào để đổi khác Anh có thể nói yêu em hay yêu Ai cũng được Tình cảm là đoạn đường trơn mà bất cứ ai cũng trượt Em không có quá nhiều thứ nên cũng không nỡ mong cầu Đau đớn thật ra chỉ là một loại cảm giác ở trong đầu Anh có thể nói yêu em